Ở phần kiến thức, cô giáo có nội dung sau. Trong cách viết số tự nhiên, thì ở mỗi hàng có thể được viết bằng một chữ số. Cứ 10 chữ số ở hàng đơn vị thì ta lại lợp hợp thành một hàng và cái hàng đó sẽ chính là một đơn vị của hàng tiếp theo trên nó. Cụ thể, ví dụ ta có 10 đơn vị, ta sẽ hợp thành một chục và một chục sẽ là một đơn vị của hàng chục. Tương tự như vậy thì 10 chục ta lại hợp thành 100. 100 chính là hàng kế tiếp, liên tiếp của hàng chục. Cô nhắc lại, ở mỗi hàng có thể viết được một chữ số. Cứ 10 đơn vị ở một hàng, chúng mình lại hợp thành một đơn vị mới ở hàng trên tiếp nó. Chẳng hạn, cô có như sau. 10 đơn vị thì cô sẽ tạo thành một trục. Như vậy, ở hàng đơn vị khi có 10 đơn vị, hàng đầu tiên chúng ta học là hàng nhỏ nhất là hàng đơn vị. Hàng đơn vị mà đã có 10 đơn vị, chúng ta sẽ tạo được thành một hàng mới. Đó chính là hàng chục và nó sẽ là một đơn vị của hàng chục. 10 đơn vị tạo thành một chục và hàng chục chính là hàng trên tiết của hàng đơn vị. Tương tự như vậy, ta có 10 chục. 10 chục ta lại hợp thành 100. Như vậy, các con thấy 10 chục là hàng đứng liền ngay sau hàng trăm và cứ 10 chục ta lại tạo thành một hợp thành một hàng. Hàng đó chính là hàng trên tiếp của hàng chục, đó là hàng trăm.